lão Phật hỏi ờ, câu hỏi này giữa cái ờ, cái chi kiến với cái định chính định tỉnh giác cái nào là dễ thành công cái uh, cái tri kiến định vô lậu cái đó là nó cái cái thành công của nó nó, nó dễ hơn là cái cái cái chánh niệm tỉnh giác vì chính niệm tỉnh giác nó ức chế thì nó phá cái suy của mình thôi nói chung mà chính cái tri cái cái ly tham sân của cái định mà vô lậu á nó có cái phần giúp cho cái cái chánh niệm tỉnh giác rất cao ừ. ý của cô là cô hỏi giữa hai cái này cái tri kiến với cái chánh niệm tỉnh giác là cái nào mình thực tập nó dễ thành công hơn cái tri kiến giải thoát nó dễ thành công hơn cái cái, cái chánh niệm tỉnh giác bởi vì chánh niệm tỉnh giác lơ mơ là ngọt vô trong tưởng thành nó khó lắm mà cái người, cái người hướng dẫn nó cũng cực khổ vì cái phần này nữa hay dễ sai và nhiều khi nó không thành công được cái chánh niệm tỉnh giác nó có bởi vì nó cái phần đó mình sai trước là mình bị ức chế tăng rồi còn cái cái triển khai cái định vô lậu cái cái tri kiến giải thoát đó, nó dễ lắm dù bây giờ người nào mà học nó có dở đi nữa người ta cũng triển khai được một phần nhỏ nào trong đó chứ chưa phải người ta ừ, bị bít lối nó có lợi ích cho mình làm cho cái sự hiểu biết của họ như thật mà dù cái người định đặt cách cái người đó có cái đặc tướng người ta thông minh người ta có cái duyên của cái pháp định vô lậu người ta hiểu biết người ta sâu rộng một cách người ta triển khai dễ dàng còn cái người mà u tối cái người mà không có thông minh đó, họ chỉ hiểu rất ít do đó triển khai họ nhưng mà họ vẫn có hiểu là con người thì người nào cũng có cái tri kiến nhưng mà cái tri kiến đó nó, nó, nó hạn hẹp nó ở trong cái sự hiểu biết của họ họ không có rộng rãi ra họ không có sâu sắc hơn thì do đó cái người mà tri kiến như vậy họ vẫn có sự giải thoát chứ không phải không có sự mà nó không có lời đâu được vì vốn con người phải có cái tri kiến mà cái tri kiến nó được thêm một cái phần hiểu biết thì nó lợi cho người đó nó ví dụ như bây giờ mọi người về đây dù là cái người có thông minh có viết bài rất hay có quán xét cái về cái định vô lậu rất là tuyệt vời thì cái người mà vẫn ngồi đây nghe thầy họ rất là viết cái bài rất ngắn rất gọn của họ theo cái sự hiểu biết của họ thôi nhưng mà họ có sự hiểu biết họ mới về để tu chứ còn họ có sự hiểu biết họ có gì để tu họ hiểu biết thì cái duyên họ gặp được cái giáo pháp họ mới có cái tâm tha thiết họ mới bỏ họ mới về để tu tức là cái nhờ cái tri kiến chứ cỡ không có tri kiến họ không biết bây giờ có sách thầy đưa tới họ họ cũng chẳng thèm biết gì nữa thì họ làm sao mà về để tu cái tri kiến nó, nó quan trọng là rất lớn cho nên cái nền đạo đức của đạo phật là cái nền đạo đức nhân bản nhân quả thì cái tri kiến quan trọng rất lớn và chúng ta thấy tám cái lớp học của đức phật đó, cái chánh kiến rất là quan trọng quan trọng hơn là cái, cái chính tư duy nó còn cái, cái chính kiến là tức là nhìn vào mọi sự thật thấy như thật biết như thật nó gọi là chính kiến cho nên làm sao triển khai cho người ta nhìn các pháp như thật đó là chánh kiến rồi mới nếu mà nhờ cái chánh nhờ muốn có được cái chánh kiến thì phải có chánh tư duy bắt buộc người ta phải có sự suy tư triển khai cái hiểu biết đó ra thì nó mới có được cái chánh kiến các con thấy cho nên làm bài làm này mà các con không có sự suy tư thì các con làm sao làm cho nên nó phải có tư duy nó cho nên cái chính kiến với chính tư duy nó gắn liền với nhau nó gắn liền nó không đi thể xa là được còn cái chánh ngữ nó, nó, nó tới cái giai đoạn chánh ngữ mà có thể cách biệt được rồi đó nó cách biệt cái lớp khác rồi. lòng khi mà chánh kiến chánh tư duy rồi người ta mới hướng dẫn mình cách thức để dùng cái ngôn ngữ nói nói những cái ái ngữ chứ không được nói những cái cái ác ngữ nó là từng lần được mình đi đến rồi cái chánh chánh nghiệp là cái hành động của chúng ta hàng ngày đối xử làm công ăn việc làm này kia nó thuộc về chánh nghiệp thì lúc bây giờ chúng ta mới nhắc đến cũng như bây giờ trong cái bài mà nhân quả chúng ta nói về cái thân hành đó đó, đó là cái chánh nghiệp đó cho nên cái cái bài nhân quả của từ chính kiến mà nó đi đến cái chỗ mà chánh nghiệp của cái, cái, cái, lớp chánh nghiệp nhưng mà nó bây giờ chúng ta chưa học lớp chánh nghiệp nhưng mà vì chúng ta học lớp chánh kiến một lần chúng ta phải hiểu nhân quả mà chúng ta hiểu nhân quả rồi thì chánh tư duy chúng ta cũng phải chánh tư duy nhân quả chúng ta thì chính ngữ thì chúng ta cũng nói ở trong cái nhân quả thiện ác của nó chứ chúng ta đâu có dừng hoài đó rồi chánh mạng rồi chánh nghiệp rồi chánh mạng đều là nằm ở trong nhân quả cho nên tất cả các lớp này chúng ta triển khai thì cái căn bản chúng ta ở trong cái chánh kiến để rồi triển khai tất cả các lớp khác thì chúng ta sẽ dễ dàng học tập tiến bộ rất nhanh trong một cái chuyện nữa con xin hỏi thêm là riêng bản thân con á mà hầu như con thấy là tất cả mọi người ở trong lớp học này cũng đặt nặng về cái vấn đề cái niệm tỉnh giác là cái nhất tâm và ăn uống cái phần đông là mọi người cũng biết cái chú ý trên cái vấn đề trước bài các về cái chi kiến mà con lấy là con lấy hai cái trường hợp của quá khứ và cái hiện tại để đức phật với chư bạn tức là bắt đầu vô tu tập cũng đi từ cái cái định ờ, cái định định giác rồi ừ. sau khi đó một thời gian mình nhất tâm đang trú được đầu lúc đó là muốn mở cái tri kiến ra không thấy là hồi như là cái vấn đề là chính đó không phải chính con đã hiểu sai cho nên đức phật đã hiểu biết rất rõ ràng dạy chúng ta đi vào cái chỗ chánh kiến không thấy đâu có dạy chúng ta vào chánh định mà chánh định lại đặt ở sao cái bắt cái đạo nó lại sao con thấy cho nên đức phật thấy cái lỗi của mình thầy 9 năm mà phải có người hướng dẫn đúng chính kiến thì thầy đã có phải chín năm mà đức phật phải có một thầy dạy đúng thì đức phật đâu phải 6 năm khổ hạnh con hiểu điều đó cho nên đức phật đưa ra cái, cái chương lý cái đạo đế là cái chương trình giáo dục đào tạo một cái chánh định nhất ra sao buộc lòng chúng ta triển khai cái tri kiến trước đi tức là chánh kiến mình thấy cái lớp học của đức phật nó rõ ràng mà lớp nào trước lúc nào sau rõ ràng cái chương trình giáo dục người ta rõ ràng chứ phải chi đức phật nó chánh định để rồi từ trong định mới khai triển thì nó phải nằm trước chứ con hiểu không <laughs> như vậy là con hiểu sai con nói đức phật đã khổ 6 năm khổ thay vì người ta chỉ tu học nó có một thời gian ngắn thay vì phải 6 năm khổ hạnh gần như muốn chết thầy 9 năm khổ sở con cứ biết ăn từ cụm rau mà để sống cho con biết nó hành hạ cơ thể thầy cách bệnh nào biết không các con đâu có hiểu được cái cái, cái nỗi khổ mà khi mà ăn uống như vậy nó sẽ nó sẽ diệt cái cơ thể nó làm cơ thể thầy như thế nào mấy con biết không mấy con đâu có biết cái khổ hạnh của người tu như vậy và đức phật các con thấy đứng không nổi khi mà khổ hạnh cho nên khi mà ngài tu chứng là ngài thấy được cái chân lý rồi ngài biết cái này là sai quan rồi cho nên ngài đặt sạch các cái pháp và la môn xuống nước các con cứ đặt trong kinh nguyên tử ngài đặt sạch này không chừa cái nào nữa cho nên tại sao mà thầy đặt giáo pháp của bà la môn giáo pháp của đời thường chỗ nào thầy cũng đặt nó được hết bởi vì thầy thấy thầy khổ là mọi người đang tu hành nó khổ chẳng đạt được gì mà không đạt thì tội cho người ta quá mình được rồi mình thương xót người ta vô cùng tin đức phật cũng vậy sáu năm khổ hạnh nói lên những cái bài pháp mà đức phật đặt và là môn đặt mà la môn đúng thì bà nó không sai nó rõ ràng còn thầy ở đây đại từ đúng mà thầy đại thừa sai học những cái sai đặt thuốc để làm gì để giúp cho người sau chứ làm gì mục đích là như vậy chứ đâu phải là cái người tu rồi người ta cần người ta phải đặt như vậy đó là vì người ta thương những người sau cũng khổ sở như mình như mình cũng phá mình cho nên cái hiểu mấy con nghĩ sai cho nên người ta cứ nói là thầy phải tu 9 năm ở trong thường đông độ nó mới có sự tỉnh thức nó có thể tu gì được không phải đâu thầy hướng dẫn hồi nào mấy con cứ đi vào trong chánh định tỉnh thức gì mấy con đạt được những gì vậy này bây giờ mà ngồi đây mà quán mà quán như vậy nó mới con thấy nó có quán được không nó còn hiểu vậy đó có quán được không hay là thầy phải gợi ý để cho mấy con quán hồi nào bây giờ mấy con tu bây giờ thiện đảo, thử cái bài của thiện đảo coi viết đúng không mà nó tỉnh thức như vậy đó cả đêm nó không ngủ thầy chân thành cả đêm không ngủ đó tỉnh thức hoàn toàn đó nghĩa là như vậy mà viết ra bài như vậy thì các con nghĩ sao có triển khai đúng không hay hoặc là bây giờ phải thầy đúng nhật Thầy ngồi gặp là thầy xin hỏi về cái lòng tư tưởng của con muốn đọc kinh của thầy á con khuyên là ngày nào con cũng đọc hoài có lên được không? À, được chứ sao không có gì hết bởi vì nó triển khai được cái sự hiểu biết của con dựa vào đó để rồi mình triển khai cái tri kiến của mình qua cái sự triển khai của mình nữa rồi của tri kiến thì nó lợi ích cũng như thầy muốn thầy thấy mấy con làm cái bài à, đường đi nhân quả thì thấy kinh nghiệm cái bài đầu mấy con cũng nói nó cũng na ná nhưng mà sự thật là đức phật đó đã cấu kết cái đường đi nhân quả là thành thật thiện cho nên thầy nhắc thật thiện thì mấy con biết được cái đường đi của nhân quả phải không nếu mà con đọc sách thầy thì con mới biết được để mà dựa vào đó mà con triển khai cái tri kiến con cho đúng chứ con khéo con triển khai thật cho nên đọc là rất tốt luôn chứ còn muốn đọc nhưng mà cuốn như đọc đi đọc lại con muốn đọc thuộc cái cuốn đó luôn giống như là từ À, không cần không cần phải thuộc lòng mà cần phải hiểu được cái ý của thầy muốn nói gì là quan trọng chứ học thuộc lòng nó thôi cũng, cũng như là con dẹt mà nó, nó học nói thì không hay chỉ cần hiểu được cái ý của thầy muốn nói cái, cái chỗ đó thôi cái đó là để cho mình dựa vào đó khi mình triển khai cái tiêu kiến của mình đó, trong cái phần đó cho nó được ha nó là được. Ừ. Ừ, tôi xin hỏi thêm thì đó, ừ, tức là bây giờ có hai người một người là hai người bắt đầu đang tu tập cũng chưa tôi biết gì hết trơn người bắt đầu đang đi vô tu tập một người đi vô cái chánh niệm chánh niệm tỉnh giác một người bắt đầu đi vô cái, cái tiêu kiến thì hai người này trong vòng 7 năm đó là hai người này cái thành công trước à, cái người mà chánh niệm tỉnh cái người mà tu định vô lậu là người đó tu đạt được còn cái người mà chánh niệm tỉnh giác là cái người đó sẽ rớt vào định tưởng người đó không thành công không thành công vậy bởi vì giới hàng đầu mà chánh niệm ừ, định vô lậu tri kiến giải thoát là cái cái cái cái cái, cái giới luật nghiêm chỉnh cho nên cái người này sẽ thành công giới sanh định chứ không phải tu định mà sanh định còn cái điều của Phật Đức Phật đã nói trong kinh trong bài kinh Sunana rất rõ là tri kiếm ở đâu là giới luật ở đó giới luật ở đâu là tri kiếm ở đó đầu tiên chúng ta phải vào cái ngọn không thể đi cái ngọn khác được cho nên triển khai cái tri kiếm là điều và cái đạo lớp học đầu tiên mà thầy dạy bác chánh đạo là tri kiếm đầu tiên thầy không dạy thiền định nhưng mà vì mấy con đã tu tập chánh niệm tỉnh thức thì bắt buộc mấy con phải trở về căn bản nhất và không để lọt một người nào lọt trong hiện tưởng đó là cách thức của thầy để đưa mấy con đi vào cái vấn đề giải thoát của như vậy là bây giờ bắt đầu tất cả phải ờ, đi lại tập lại từ đầu một phút là lên hết trơn nói vậy đó con tức là phải đi lại bằng đạo bắt đầu đó nhưng mà nâng cái trình độ của các con nhiếp tâm được hai phút ba phút năm phút mười phút hai phút đều là thầy giữ không để cho mấy con mất mất nhiều giờ tránh niệm tỉnh thức để nâng cái chỗ tỉnh thức mấy con lên cái mức độ nào để cho mấy con an trú nhiếp tâm cho được để đẩy lui được bệnh cái thân mấy con ngồi để tu mấy con quá một thời gian sau nó có bệnh đau mấy con lấy gì mấy con đỡ buộc là mấy con phải nhiếp tâm an trú để đẩy lui bệnh để cho đem lại bệnh là một điều khó mấy con có nghe bữa đó thầy nói không bệnh là một điều khó tu trong năm điều khó tu mà nếu không có bệnh là khó tu vì vậy mà chúng ta có phương pháp để chúng ta đẩy lui bệnh để chúng ta dễ tu nó thì mấy con biết thầy dạy căn bản lắm không đừng sợ không thầy dạy không có sợ căn bản từ đầu từ đầu đó là chánh kiến cho em do tiếng kiến nhưng mà từ bây giờ nó tiếng kiến chứ này đâu có chính định được rồi con hỏi thầy con xin học nãy giờ các thầy nói nhiều về các đề khi để mình nhiếp tâm an trú tâm bây giờ con xin hỏi người muốn nhiếp tâm được lâu thì đại thì trong ba mươi bảy phẩm cho đại nó thì chúng ta tập trung vào trong các loại đế như thế này thì cái nào là sự biết và cái nào là thứ mà các con nghe đức phật dạy chúng ta tu định gọi là định tư cụ đức phật nó ngăn ác diệt ác sân thiện tăng trưởng thiện chứ có dạy chúng ta chánh niệm tỉnh giác ngồi nhất tâm trong hơi thở đâu có không mấy con nghe cái đơn bài đầu tiên mà đức phật dạy mình tứ chính cầm đó ngăn ác diệt ác sân thiện tăng trưởng thiện nó là có thấy rõ ràng phải không thì như vậy rõ ràng hiện giờ chúng ta dùng cái gì ngăn ác này có phải tri kiến chúng ta không mà dùng cái cái gì mà để đi dục ly ác pháp này có phải là tri kiến chúng ta nó mấy con thấy rõ ràng cho nên vì vậy mà cái lớp chính kiến đức phật khi mà tu theo ngoại đạo tu theo bà la môn thấy mặt la môn dạy ra bây giờ ức chế tâm là cho đến gần chết các con nghe cái chỗ mà cái cái bàn là sư tử đại sư tử hóng không đức phật mà dùng cái nhiếp tâm hơi thở như ai mà lấy cái sự dây nịt mình siết cái đầu mà nó đau nó nhức mình đức phật là người gian lắm đấy con chịu đựng được những cái cơn những cái còn mấy con hơi hơi nhức đầu là mấy con đã nói thầy rồi thì bác xả ngay liền có đúng không mà đức phật như ai lấy cái gì nịch mà xiết cái đầu đức phật nhất như vậy không thấy ghê quá. mà đức phật chịu đựng để mà nhưng mà đức phật gan nhưng mình điều kiện mình nếu thần kinh đức phật yếu yếu chút là ông cũng điên luôn ấy thầy nói thiệt nhiếp tâm cỡ mà ông phật thầy nói điên trong cái là biến thở biến thở mà cái ăn uống mà khổ hạnh đến mức độ ăn ít quá ít cái cơ thể kiệt quệ đứng dậy nằm liền đức phật tu đến cái mức độ đó thầy nói trên đời này thầy thầy cũng có cái sự khổ hạnh nhưng mà thánh với phật thầy bằng một phần mười đức phật còn khổ hạnh mà cuối cùng đưa ra cái cái đường mà tu tập cho chúng ta thì chúng ta thấy tám cái lớp học chính kiến đầu tiên thật sự không có tính định không có nhiếp tâm không ức chế tâm chút nào triển khai cái sự hiểu biết chánh kiến chánh tư duy cho đến chánh niệm hoàn toàn để mà đi đến chánh niệm được chánh niệm tứ niệm xứ thật là tuyệt vời thầy nói đúng là không có một phút nào mà nhiếp tâm chúng ta mà chỉ triển khai cái tri thức bởi vì thầy nói đây là cái chương trình giáo dục đa quan chứ đâu còn cái chánh định đâu có còn khó khăn tứ thần tốt chúng ta làm gì khi mà khi mà tứ niệm xứ nó viên mãn rồi thì nó có nó có tứ thần tốt chứ gì nữa mà có tứ thần tốt thì định thần tốt mới dùng cái đó mới nhập định chứ đâu phải là vô nhập định nào con đường đi của đạo Phật nó nhập cho chúng ta thấy rõ con đường đi rồi cho nên từ đó mà thầy triển khai thành một cái chương trình giáo dục đào tạo và hôm nay là cái lớp đầu tiên để đào tạo chúng ta đào tạo những bậc a la hán phải nói rằng bậc a la hán vô lậu hoàn toàn Mà nếu mà chúng ta học tập kỹ lưỡng hẳn ngoài thì cái lớp này nó sẽ có những bậc a la hán rồi, thật sự ra đời chứ không còn có gì nữa mà miễn là chúng ta phải học chứ không phải là tu cầu ai ở đâu cũng mở lớp tu thiền định rốt cuộc là thiền định gì chẳng thấy <coughs> làm chủ cũng chẳng thấy đau bệnh thì đi nằm nhà thương rồi ăn uống này kia đâu thôi đủ thứ hết còn cái thứ gì hết bạn giới phá giới khéo lý luận che đậy cho sự thật của chúng ta dối trá chính bản thân của mình cho nên ở đây cái lớp này là cái lớp tri kiến mà tri kiến có các con hiểu là giới luật ăn uống không phi thờ nhất định cái tri kiến này phải hiểu thấy không các con đâu phải nhập định để cho mình định ăn uống đâu mà hiểu nó nhất định là giờ này không phải dậy mà giờ này không phải là giờ ngủ thì không được ngủ không được phi thần còn giờ ngủ bởi vì cái tri kiến này nó hiểu thì triển khai cái tri kiến để mà cái, cái tri kiến nó làm chủ và cái, cái ý thức lực của chúng ta nó có cái lực của nó để mà chúng ta cảm ý nó thấy nó rõ ràng mà có phương pháp nào mà làm trước triển khai đúng mức đúng đúng đúng bài bản của Phật rồi <laughs> không còn nhiều trước đi chỉ cứ là dạy cho là phơ là phơ để cho thẳng với tâm của mình bây giờ phải triển khai đúng mức rồi bây giờ là hết giờ rồi không